phát hiện đường xuống thành phố vàng khổng lồ bên trong lòng núi cấm qua hai chuyến thám hiểm phần 1. Trong video lần trước, chúng ta có nhắc đến hang động dẫn xuống thành phố vàng ở Nam Mỹ, hay đường đi đến thành phố vàng Sabala ở Tây Tạng và nhiều nơi khác trên thế giới, vân vân. Nhưng ít người biết được rằng trong lòng vùng thất sơn núi cấm ở miền Tây Nam Bộ nước ta cũng tồn tại tại một ngõ vào thành phố bằng vàng dưới lòng đất Đầu thế kỷ 20, chính người Pháp và quân đội Mỹ cũng đã thực hiện hai cuộc thám hiểm để xác định sự thật này. Họ đã phát hiện ra bên dưới núi cấm không những là một thế giới rộng lớn, mà còn cất giữ một công nghệ cực kỳ cổ xưa mà nếu không cẩn trọng để lộ ra ngoài, nó có thể hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại. Nghe rất ly kỳ đúng không nào? Nếu bạn là một trong những người đam mê thám hiểm và khoa học huyền bí, Vậy thì bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá truyền kỳ về thành phố vàng dưới lòng núi cấm nhé những thư viện của nền văn minh cổ đại. Trong cuốn sách nổi tiếng hang động của các lạc ma, có kể về một nhóm lạc ma Tây Tạng trong một chuyến thám hiểm hang động đã phát hiện ra một thư viện bí mật của người cổ đại mà theo những gì lưu trữ trong đó cho biết nó được xây dựng bởi nền văn minh tiền sử cách đây hàng triệu năm. Thời điểm đó, khoa học kỹ thuật và tâm linh của nhân loại vô cùng phát triển, nhưng đến cuối cùng do đạo đức của con người bại hoại đã khiến họ chế tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt tan phá cả địa cầu. Trong những ngày cuối cùng trước khi nhân loại diệt vong, một nhóm các nhà khoa học đã quyết định xây dựng các thư viện, nơi lưu giữ toàn bộ trí thức của nhân loại chu kỳ trước và đặt nó ở khắp nơi trên thế giới như Ai Cập, Nam Mỹ, châu Á, châu Âu, Tây Tạng, vân vân. Họ cũng dùng một thứ công nghệ phức tạp để bảo vệ những thư viện này và chỉ cho phép những người được chọn hoặc những người với khả năng tu dưỡng tâm linh vượt hơn người thường, ví dụ như các thiền sư đạo sĩ hay lạc ma với công năng cực mạnh mới đủ năng lực khai mở cánh cửa không gian để bước vào những thư viện và sử dụng những công nghệ trong đó. Vào năm 1965, nhà khảo cổ học người Argentina Juan Morris đã làm chấn động thế giới khi tuyên bố phát hiện ra hệ thống đường hầm dẫn xuống thành phố bằng vàng rồng, dài 4.000 km ở Ecuador. Theo những tài liệu do ông công bố, bên trong những hang động này có một thư viện khổng lồ của nền văn minh cổ đại nó chứa vô số tài liệu và các mẫu vật hoàn toàn được làm bằng vàng rồng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, có xem video bí ẩn hang động dẫn xuống thành phố vàng rồng dưới lòng đất mà Duyên Vạn Cổ đã đăng tải trước đây. Quay lại với câu chuyện của chúng ta. Vào năm 1989, các nhà khảo cổ Nhật Bản tuyên bố đã tìm được lối vào căn phòng bí mật dưới chân tượng nhân sư Ai Cập, nơi mà nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ Egas Casey từng tiên đoán là nơi ẩn giấu thư viện bí mật của nền văn minh cổ đại cách đây hàng triệu năm. Tuy nhiên, lối vào căn phòng nó được che chắn bởi một bức tường ánh sáng kỳ lạ, mà ngay cả súng đạn hay máy khoan cũng không thể xuyên thủng. Ngay sau khi biết được tin tức, chính quyền Ai Cập đã nhanh chóng tước mọi giấy phép khai quật của các nhà khảo cổ, đồng thời tiêu hủy toàn bộ bằng chứng liên quan đến căn phòng bí mật nói trên, khiến mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Nói đến đây, có bạn sẽ nghĩ Vậy thì những điều kể trên có liên quan gì đến núi cấm ở Việt Nam? Vâng, liên quan là ở chỗ, vào đầu thế kỷ 20, hai nhà thám hiểm là Lưu Văn Lan và Tim Sim cũng lần lượt phát hiện ra bên trong hệ thống hang động chằng chịt ở vùng Thất Sơn, cũng tồn tại một thành phố bằng vàng rồng bí ẩn với cấu trúc rất tương tự với những gì nhà khảo cổ học người Argentina Juan Morris đã phát hiện ra ở Nam Mỹ. Vùng đất linh thiêng ở miền Nam – Nhắc đến Thất Sơn ở An Giang là nhắc đến vùng đồi núi trập trùng chứa đựng biết bao câu chuyện huyền bí về những đạo sĩ tu hành đắc đạo cùng những câu chuyện tâm linh kỳ dị, những quái thú khổng lồ và những đạo sĩ ẩn tu. Bên trong lòng núi còn là một hệ thống hang động tự nhiên trập trùng mà đến nay người ta vẫn chưa thể khám phá hết. Vùng Thất Sơn có lẽ còn nhiều điều lạ lẫm với những người phương Bắc, nhưng với những người dân miền Tây Nam Bộ, Nơi đây chính là lịch sử, là văn minh, là đức tin tâm linh của cả một vùng đất. Cao nhất trong vùng Thất Sơn là núi Cấm hay Thiên Cẩm Sơn và cũng là ngọn núi linh thiêng nhất vùng Bảy Núi. Các đỉnh còn lại là lần lượt Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn hay núi Cô Tô, Ngọa Long Sơn, còn có tên khác là núi Dài, Liên Hoa Sơn hay còn gọi là núi Tượng, Anh Vũ Sơn, tức là núi Két và Thủy Đại Sơn, tức là núi nước. Suốt 200 năm trở lại đây, người dân Thất Sơn cũng có lưu truyền một truyền thuyết về cung điện khổng lồ bằng vàng rồng ẩn giấu sâu bên trong lòng núi mà chỉ những người hữu duyên hoặc tu hành đắc đạo mới có cơ hội xuống thăm mà thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không còn là truyền thuyết khi vào những năm 1931, 1963, người Pháp và Mỹ đã lần lượt tổ chức những chuyến thám hiểm khám phá các hang động ở vùng Thiên Cấm Sơn. Và từ đây, những bí ẩn về thành phố rồng bên dưới núi Cấm đã dần bị hé lộ. Cuộc thám hiểm lần thứ nhất của người Pháp Nói đến hang động núi Cấm là nhắc đến kỹ sư Lưu Văn Lan, người đã trực tiếp một mình đi xuống thám hiểm hang sâu trong núi Cấm. Chuyện kể rằng, sau khi thám hiểm hang sâu trở lên, ông kỹ sư này không còn nói năng gì nữa cho đến chết, khiến hang động ấy trở nên kỳ bí và được đặt tên theo ông là hang vật lan. Theo đó, vào năm 1930, lúc này toàn bộ Nam Kỳ đều nằm dưới sự cai trị của quân đội Pháp. Khi ấy, người Pháp nghe được tin đồn về những truyền thuyết dưới lòng núi cấm có các hang động khổng lồ chứa vàng và những câu chuyện linh dị vì thế, họ đã quyết định tổ chức một chuyến thám hiểm để xác minh và nghiên cứu sâu hơn khu vực này. Và ông Lưu Văn Lan, khi này đang giữ chức giám đốc nhà công chánh Nam Kỳ, được Pháp tín nhiệm giao cho trọng trách dẫn đầu đoàn thám hiểm. Nói sơ về nhân vật này, kỹ sư Lưu Văn Lan sinh năm 1880 ở làng Tân Phú Đông, hàng Sa Đéc, nay là thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp. Ông là kỹ sư khoa học đầu tiên ở Việt Nam – và toàn cõi Đông Dương. Ông đã góp công xây dựng nhiều công trình quan trọng ở miền Nam và là người trực tiếp tham gia hoàn thành tuyến đường sắt nối liền Trung Quốc và Việt Nam, tuyến đường xe lửa Nam Penh, Bát Tam Pan, Campuchia và cầu Long Biên Hà Nội. Tuy nhiên về cuối đời, do các hành động chính trị theo đường lối thiên tả của mình khiến ông không được đánh giá cao, thậm chí là nhận phải nhiều chỉ trích ở đây chúng tôi không bàn sâu về cá nhân kỹ sư Lưu Văn Lan, mà chỉ nêu về ông như một nhân chứng cho một sự huyền diệu và kỳ bí của vùng đất phương Nam mà thôi. Bí hiểm trong hang Phật Lan Sau một thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng, năm 1931, cuộc khảo sát các hang ngầm ở vùng núi Thất Sơn được bắt đầu. Đoàn thám hiểm khởi hành từ chân núi vào sáng sớm Do khu vực này thời đó cây cối um tùm, dây leo rậm rạp, lại có nhiều thú dữ nên đoàn đi khá chậm. Phải mất vài tiếng băng rừng theo chỉ dẫn của người dẫn đường, thì đoàn mới đến một hang sâu gần đỉnh núi. Do lo ngại trong hang có rắn hoặc trăng khổng lồ, nên nhóm thám hiểm quyết định sẽ cho vật dò đường xuống trước. Tất nhiên với kỹ thuật thời bấy giờ sẽ không có xe mini địa hình gắn camera hay flycam như chúng ta có ngày nay. Vậy mọi người đoán tự xem họ sử dụng thứ gì để do đứng Vâng đúng rồi, đó là một chú khỉ. Khỉ là loài rất thông minh, chỉ cần được huấn luyện kỹ càng, chúng sẽ làm được rất nhiều việc. Mặt khác, khỉ cũng có giác quan và trực giác rất tốt, nên hãy có gì nguy hiểm trong hang chúng liền sẽ báo động cho chủ. Thế là mọi người dùng dây thừng cột vào lưng con khỉ rồi thả nó xuống. Một lúc sau khi dây được thả rất dài thì bất ngờ nhẹ bẩn, Mọi người vội kéo dây lên thì con khỉ đã biến mất. Điều bất ngờ là theo dấu vết trên cọng dây thừng để lại, không hề có dấu răng của thú dữ hoặc dấu hiệu kéo đứt bởi một lực nào đó, mà giống như có ai đã cởi dây ra vậy. Quá khó hiểu, mọi người quyết định thử một con chó thả xuống hang lần nữa. Kết quả sợi dây đi một lúc thì cũng nhẹ tinh như lúc trước. Vội vàng kéo lên thì con chó đã biến mất và dấu vết để lại cũng giống như lần đầu. Cả đoàn lúc này nhốn nháo lo lắng không biết dưới hang sâu có thứ gì kỳ bí quá vậy. Không lẽ trong hang này có yêu quái đã thành tính? Thân hồn nát thần tính khiến không một ai trong đoàn dám xuống đó kiểm tra. Điều này làm cho cuộc thám hiểm có nguy cơ bị thất bại hoàn toàn. Khi này đứng vai trò là trưởng đoàn, là một nhà khoa học, một người không tin mấy vào chuyện tâm linh, kỹ sư Vật Lan mới đưa ra một quyết định khiến mọi người giật mình – đó là tự ông sẽ xuống hang để kiểm tra. Thế là ông chuẩn bị các đồ dùng cần thiết, rồi nhờ mọi người cột dây quanh người từ từ thả xuống hang sâu. Thông dây đi được một lúc thì mọi người giật thoát khi một lần nữa sợi dây trùng lại. Đoàn người hoảng loạn, là hét nhanh chóng kéo dây lên, nhưng không kịp, kết quả vẫn là sợi dây trống không. Không biết phải làm sao, Vậy là mọi người quyết định ở lại chờ xem có dấu hiệu kêu cứu gì từ dưới hang hay không thì sẽ giúp đỡ. Chờ mãi cho đến đêm tối, lúc này mọi người đã quá mệt mỏi, nên tựa lưng vào nhau thiêu thiêu ngủ, mãi đến sáng hôm sau, thì cả đoàn bất ngờ tỉnh giấc khi phát hiện ông vật lan từ dưới hang sâu bò lên. Tuy vẫn còn sống nhưng tinh thần ông lại khá yếu, chỉ ú ớ chứ không nói một lời nào. Ông được mọi người đưa về bệnh viện ở Sài Gòn chữa trị. Không lâu sau, ông có viết lại tất cả những điều kỳ bí đã nhìn thấy được dưới hang núi cấm rồi giao phong thư cho một người ông tin tưởng và yêu cầu giữ kín. Mãi sau này, nội dung trong lá thư mới được tiết lộ một phần mà chúng tôi chia sẻ cho các bạn ở phần sau. Nói về kỹ sư Lưu Văn Lan, kể từ lần thám hiểm suýt mất mạng đó, ông đã giữ bí mật tuyệt đối những gì nhìn thấy được dưới hang núi cấm. Mãi cho đến cuối đời, có một đoàn tu sĩ lên thăm và hỏi ông đã thấy gì trong hang núi cấm. Khi ấy, ông có trả lời rằng dưới núi cấm là một mâm cơm dọn sẵn, trên núi là một cái lồng bàn, dở ra là ăn được. Các ông ráng tu. Đó là những câu nói cuối cùng về chuyến thám hiểm núi cấm của ông cho đến ngày cuối đời. Quá trình diễn ra cuộc thám hiểm, theo những tiết lộ từ những người đọc được phong thư của kỹ sư Lưu Văn Lan, chuyến thám hiểm đó là một hành trình vô cùng thần kỳ và hấp dẫn. Theo lời kể lại, khi đó kỹ sư Lưu Văn Lan mang theo mình bình dưỡng khí, đèn thám hiểm, một túi nhỏ đựng lương khô và hai chai nước. Rồi nhờ mọi người trong đoàn cột dây thả dần xuống hang. Theo dây đi xuống, ông đi vào một đường hầm rộng nhưng trần khá thấp, phải cúi người mới đi được. Trong hang được thắp sáng bằng một loại ánh sáng lờ mờ phát ra từ vách đá, có lẽ là các khoáng thạch hoặc lân tinh phát quang. Hang này dẫn sâu xuống lòng đất, Đi một hồi thì thấy xuất hiện các bậc thang được chạm khắc tinh tế, dài tầm 40 thước. Ông tò mò nên quyết định bước tiếp theo các bậc thang xem nó dẫn đến đâu. Nhưng đi một đoạn thì phải dừng lại vì không còn lối đi nữa. Phía trước là vách đá và một vực thẳm tối đen. Mò mẫm một hồi thì ông tìm thấy một thang dây bệnh bằng mây rừng bên cạnh vách đá. Thế là ông men theo thang dây xuống thẳng tới đáy huyệt Lúc này xuất hiện trước mặt ông là một hang động bằng phẳng, trần cao và càng đi sâu vào thì hang càng rộng ra. Tuy nhiên, điều bất ngờ là áp suất tại đây lại tăng lên một cách đột ngột. Không khí ép vào ngực khiến ông khó thở, buộc ông phải dùng tới bình dưỡng khí mới có thể đi tiếp được. Tiếp tục chuyện hành trình, càng đi sâu vào trong hang thì ông nhận ra cảnh vật càng thay đổi nhiều. Trần hang cao lên hơn 20 mét, vách hang thì rộng ra và vô cùng bằng phẳng. Lúc này trong hang có thứ gì đó bằng kim loại phản chiếu lại ánh đèn pin đội đầu, khiến ông bị chói mặt. Khi này kỹ sư Lưu Văn Lan mới bàng hoàng phát hiện, nên địa huyệt nơi ông đang đứng hoàn toàn được trải bằng vàng thỏi. Ông cúi xuống quan sát một hồi, rồi dùng búa này một thỏi vàng bỏ vào túi để sau này về phân tích. Khi này ông bắt đầu tự hỏi, thứ này rốt cuộc do ai xây dựng mà có thể rộng lớn và nguy nga đến như vậy. Quá hào hứng với phát hiện của mình, ông quên cả mệt mỏi và tiếp tục đi sâu vào hang đá. Phát hiện thành phố vàng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông đi tới một vùng hang động rộng trên đến hơn 5 mẫu. Tại đây, hơi nước tỏa ra ngưng tụ thành làng sương mờ ảo, bằng qua lớp sương mù, thì trước mặt ông xuất hiện một khung cảnh mà cả đời ông sẽ không bao giờ quên được. Đó là một thành phố bằng vàng khổng lồ, vô cùng nguy nga và lộng lẫy, bao gồm vô số các cung điện với mái lợp bằng vàng và lưu ly. Cùng các bức tường chạm trổ bằng đá hoa cương được xây dựng sang sát, sau khi các lối đi lót bằng vàng rồng và trang trí bằng các thứ châu báu vô cùng quý giá. Kỹ sư Lưu Văn Lan tiếp tục đi tới, thử bước vào bên trong một căn ngự phòng, thì thấy đó là một căn phòng rộng lớn, được trang trí bằng giường thất bửu và các đồ dùng bằng ngọc được chạm trổ tinh vi. Trên phách còn treo các bức bích họa mà khung tranh được làm bằng vàng khối. Bên trong bức tranh có trạm các bài từ theo lối chữ truyện cổ xưa mà ông không đọc được. Tiếp tục men theo các hành lang, ông đi đến một đại điện mà chính giữa có đặt một bức tượng Phật khổng lồ cao tầm 20 thước, hoàn toàn được làm bằng vàng rồng. Đứng trước tượng Phật uy nghiêm, ông bất chợt sinh tâm kính ngưỡng và chắp tay thành tâm bái lạy. Khi này một điều huyền diệu bất ngờ xảy ra. Từ trong bức tượng Phật phát ra luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ bao trùm lấy thân thể ông. Không gian và thời gian cũng như cảnh vật xung quanh ông cũng bất ngờ biến đổi. Bất giác ông thấy bản thân đang đứng ra ngoài thời không. Lịch sử trái đất mấy trăm triệu năm bắt đầu tái hiện một cách hết sức sống động trước mắt. Từ những thời kỳ văn minh tiền sử khi con người khổng lồ còn chung sống với khủng long, cho đến thảm họa thiên thạch quét sạch sự sống trên trái đất, hàng trăm hàng nghìn nền văn minh với lịch sử hình thành, huy hoàng rồi sụp đổ lần lượt xuất hiện trong khoáng chốc, khiến đầu óc ông nhất thời không chịu nổi mà ngất liềm đi. Không biết trải qua trạng thái đó bao lâu mà đến khi tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm cạnh chiếc thang mây rừng dẫn xuống hang động lúc trước. Khi này tinh thần ông vẫn còn quá chấn động vì lượng thông tin khổng lồ vừa tiếp nhận. Mặt khác, cơ thể quá lạnh và mỏi mệt, nên ông quyết định đi theo thang mây trở ra cửa địa huyệt và kết thúc chuyến thám hiểm đầy thần bí của mình. Quả là một chuyến thám hiểm kỳ bí và khó tin của kỹ sư người Việt đúng không nào? Tuy nhiên, chắc chắn ở đây sẽ có vài bạn không tin và cho rằng đây chỉ là câu chuyện tưởng tượng được theo dệt có gì để xác minh đây. Thế nhưng, nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã có cùng suy nghĩ với sĩ quan công binh người Mỹ Tim Sim rồi. Ông cũng được người bạn thân kể cho nghe về chuyến thám hiểm thần bí của kỹ sư Lưu Văn Lan. Và thế là Tim Sim quyết định sẽ kiểm chứng sự việc này. Thậm chí Tim Sim còn mang những vật phẩm tìm được trong hang núi cấm về Mỹ để phân tích. Thế nhưng, kết quả phân tích càng khiến các chuyên gia bàng hoàng và yêu cầu Tim Sim lập tức hủy ngay các thứ mang ra khỏi hang núi cấm